Hello Thì hôm nay là Chiến Sinh rồi các bạn nhỉ Thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Đạt trang đây Và trong video trước thì mình đã nói cho các bạn về những đặc điểm và thuộc tính của chiều dữ liệu stream Và trong video hôm nay thì mình sẽ nói cho các bạn nhiều và sâu hơn về kiểu dữ liệu stream cũng như là cách để biến đổi hoặc là chỉnh sửa giá trị có kiểu dữ liệu là dạng string nha và không chân chơi gì nữa giờ bắt đầu nào thì trước khi mà chúng ta bắt đầu nhận lệnh đó thì chúng ta không phải trả một biến trước là ví dụ e bằng dàn string nào đó chúng ta có thể ghi là hello hello my name is my and I am 30 years old như vậy được mình có thể thêm cái dấu phẩy ở chỗ đây vậy giờ chúng ta có thể bắt đầu kỹ lệnh đầu tiên đầu tiên chúng ta sẽ học đó chính là lệnh uh, ờ, lệnh upper thì đây chúng ta muốn cho kiếm biến e thì chúng ta làm cho nó in hoa hết mẹ chúng ta thấy nó dài vậy chúng ta không muốn nó in hoa uh, in hoa thì chúng ta có thể làm như thế này chúng ta ờ, có thử ghi e bằng e chống upper thì hàm hàm upper là cái là một cái hàm giúp cho giúp cho biến đổi một cái uh, giá trị dạng string nào đó trở nên in hoa hết giống như chữ y y thương ấy thì nó sẽ tự động chia sẽ in hoa hết chúng ta để ghi e bằng e trong upper nghĩa là e bằng chính cái biến e đó nhưng nó là in hoa giờ chúng ta sẽ in lên e chạy chúng ta sẽ nhấn nút chạy và chúng ta sẽ thấy rằng đây thì chúng ta để thấy rằng lần lần nó đã chạy và nó thích quả là hello my name is Mike and I am sale years old và nó đều được in hoa hết như vậy còn nếu chúng ta uh, đỡ ẩn cái này đi coi như là để cho nó thành ghi chú thì khi chạy thì nó sẽ trở thành hello my name is my đây hello my name is my and I am real years old nhưng nó như kỳ biến dữ liệu bên đâu mà chúng ta biết như vậy đó còn nếu chúng ta muốn cái đó còn ví dụ nếu chúng ta ghi là Hello, my name is Mike. Uh, and I am 30, 13 years old. Do nó được in hoa hết. Chúng ta muốn cho nó chịu uh, ờ, in thường hết thì chúng ta có thêm cái lệnh nữa, đó chính là lệnh lower. Thì cái cái ham lower này sẽ khiến cho ờ, một cái dữ liệu, một cái uh, giá trị mà có kiểu dữ liệu livestream đều có tất cả các từ tự đều là chữ in thưa và khi chúng ta chạy về pop tất cả những cái ờ, dòng chữ string này nó sẽ đều bị biến thành chữ in thường hết như vậy đó các bạn có thể dùng cái này cho những cái lúc mà đang nói thì chúng ta có thể dựa vào nó để mà biểu biểu diễn nó nói to hay nhỏ ừ, cũng dựa vào cái chữ in thương và chữ in đậm. hay các bạn có thể làm những cái điều khác cho cái chữ in đậm hoặc chữ in thường như là là cho nó viết một cách lịch sự hơn giờ chúng ta sẽ đến cái tiếp theo thì các bạn thấy thắc mắc kiểu khi chúng ta nhập ký gì đó chúng ta cứ ghi ok chúng ta lựa đợi dấu cách ở giữa mấy cái này đấy chúng ta cứ đợi dấu cách ở bên đây chúng ta cho mình đợi chứ chúng ta in ra rồi các bạn cứ thấy ok and và, và các bạn thấy chữ ok ấy nó không có ở bên trái không là chúng ta xem lại là chúng ta chỉ thấy có mấy cái ô chấm nó cũng thường hiện diện ra cho cái việc mà đặt mật khẩu khi mà chúng ta lỡ thêm dấu cách là nó tính là sai luôn nó một khi nó có dấu cách vô thì nó sẽ không đúng với cái điều kiện mà chúng ta đặt cho thì chúng ta có cách nào để bỏ loại bỏ mấy cái dấu cách đó không thì chúng ta đã có chúng ta sử dụng lần sweep sẽ giúp chúng ta trong cái việc sẽ giúp chúng em này sẽ giúp chúng ta trong cái việc là loại bỏ hết những cái khoảng chấm thưa mẹ ở đâu hạt cuối đuôi của cái giá trị đó và khi chúng ta chạy các bạn đã thấy ok and và chữ ok nó để ở bên trái cùng có nghĩa là không có cái khoảng cách nào ở bên trái chữ ok hoặc là ở bên phải n nữa như vậy nhưng đổi lại thì nó sẽ không một khi chúng ta dạng da ok e này đi và khi chạy thì chúng ta thấy nó bằng dạng da ra trong có swat thì lưu ý cái lệnh này nó chỉ uh, chỉ loại trừ hoặc về loại bỏ những cái khoảng cách ở đầu hoặc cuối đuôi đỡ phải làm thừa hoặc là hoặc ờ, làm bừa bộn thêm như vậy đó chúng ta sẽ có cái lệnh tiếp theo nếu mà chúng ta muốn uh, hoán đổi hoán đổi ký tự của một cái này nếu mà chúng ta viết lộn như thế này chúng ta kiểu à, nếu các chúng ta muốn như vậy đây chúng ta sẽ thay đổi đây thành hello world nhưng chữ o đây thành chữ e và chữ y đây thành chữ đây chữ o đây thành chữ e hết luôn he hello world thì đó chúng ta có ký hem khác đó chính là cái hàm replace thì hàm replace này nó sẽ giúp chúng ta trong việc thay đổi hết tất cả các cái uh, ký tự của uh, nào đấy mà chúng ta muốn thay đổi thành cái một cái giá trị khác mà chúng ta muốn thay đổi như thế này giống như chữ E này phải qua thành chữ O và khi chúng ta chạy các bạn thấy không kết bạn nó chỉ là hello world nó không còn là đó chỉ thành hello world luôn chứ đó không qua là hello về chữ vậy đó nó có thể chỉnh mấy khác đưa chữ y chữ y thành chữ o thì các bạn thấy chữ hello là nó có chữ y ở ký tự ở vị trí thứ hai thì khi chạy nó chỉ thành hello world như vậy đó thì nó có thể đổi chữ h thành chữ chi khi chúng ta chạy nó sẽ thành oh nó sẽ không có tính được bởi vì chữ hơn này là chữ in thường chứ không phải là còn trong giá trị là chữ in hoa nên chúng ta phải lưu ý cái điều đó nha nó sẽ không nó sẽ không có thay đổi chung nếu mà nó mặc dù nó là chữ in hoa hay thường thì báo hoàng sẽ phân biệt đây chúng ta đợi in hoa lên thì nó sẽ thành xe và như vậy đó và chúng ta có thêm một cái khác nữa rất là thú vị và nó cũng có thể giúp cho giúp nhiều người trong khi trong những việc khác nhau hẹn năng cao thì chúng ta cái gì đi à, chúng ta à, thay đổi biến e đi thành à, để Sony 13 Sony 13 giống như chúng ta muốn nhập một cái để ra một cái danh sách các tên của từng đứa chỉ như Johnny Bear, Mai Mai mười 13 Lan mười, hoặc là Kim Kim 15 Trong đây để in hoa mấy cái chữ ký từ đầu cho nó in riêng Và đây giờ một giờ vô chúng ta bỏ cái này đi Ồ. giờ chúng ta chạy Thì chúng ta sẽ thấy nó in là Johnny 13, Mai 13, Lan 10 và Kim 15 bây giờ chúng ta muốn đờ nó vô trong một cái dạng list kiểu vô một cái kiểu danh sách thì kiểu danh sách thì mình sẽ chỉ cho các bạn qua những cái ha, những cái video sau nhưng mà hôm nay mình chỉ nói cho các bạn một cách để mà biến đổi thôi thì cái lệnh split này sẽ giúp chúng ta trong việc là à, cách à, phân biệt tìm những cái ký tự mà nó có phân biệt và ta sẽ tách những cái uh, những cái cái à, những ký tự ở giữa những ký tự ký tự phân biệt đó và khi chúng ta chạy thì các bạn thấy nó sẽ là là đi một chút so với dàn xuyên đó chính là dàn list kiểu như là dàn danh sách ở đây nó kia cái phần tử thứ nhất là Sony cái thứ hai 13 phải cái thứ hai mai và cái tiếp theo 13 còn nếu chúng ta muốn cho Sony cái tên và cái tuổi ghép lại với nhau nó có được ghi dấu phẩy lúc đó nó sẽ phân biệt và mỗi lần khi hệ thống nó thấy dấu phẩy ấy thì nó sẽ loại bỏ dấu phẩy đi và lấy mấy cái từ ở giữa những dấu phẩy đó ở giữa những dấu phẩy đó được mà đợi vô danh sách như vậy cho vừa ba nó là ghép lại với nhau thành một string luôn chứ phải là hai string riêng biệt và mọi cái string này mà ở giữa được cách phân biệt bởi ký dấu phẩy thì được uh, à, chuyển sang thành những ký string riêng biệt nhau như vậy nhưng ví dụ như thế này chúng ta ghi hello world lại đi chúng ta chạy thì nó chỉ bình thường nhưng một ờ chúng ta chạy bình thường chúng ta ghi dấu phẩy thì nó sẽ không có chạy gì hết bởi vì nó trong này nó không có dấu phẩy nó sẽ không có phân biệt cái gì hết chúng ta ghi dấu cách đi nó sẽ cách ra chữ hello và chữ world nhưng nếu chúng ta lỡ đỡ những cái khoảng trống ở bên này ấy như hai ổ cắm bên trái với một uh, ờ, ô trống bên phải đầu đuôi thì khi chạy chúng ta thấy nó đã tìm ba cái phân tử mới hai cái phân tử ở đầu đuôi là hai cái giá trị string với không có với không có dữ liệu nào hết chỉ có dấu nháy thôi dấu nháy kép và bên phải cũng vậy cho các bạn hãy cẩn thận khi mà dùng này nhưng mà mà nếu các bạn muốn bỏ mấy cái này thì chúng ta cũng để có có cách bằng cách dùng cái hàm lúc nãy chúng ta để dùng như thế này đầu tiên chúng ta ghi a bằng chúng ta ghi thêm một cái ở trước khi chúng ta chuyển nó sang dạng list là a chấm strip là nó sẽ xóa mấy cái khoảng trống ở đầu dòng và cuối dòng rồi khi chạy nó sẽ ra hello world thôi hai cái phong thử thôi như vậy đó thì đó cũng là hết đó cũng là những cái uh, cách đỡ mà chỉnh sửa hay là biến đổi một cái giá trị nào đó kiểu dạng string thì nếu các bạn thấy video này thì thấy video này thầy thì các bạn nhớ nhấn like share subscribe hoặc là nhấn chuông đăng nhấn nút chuông đăng ký để mà có thể nhận được nhiều video mới nha và giờ xin chào các bạn và tạm biệt chúc nhân sinh vui vẻ